Ok hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Đấy, thì à, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều các cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em đi chơi bài lá Đấy, ví dụ như các cái dòng sản phẩm như là kính áp tròng hay là các cái dòng sản phẩm đổi bài đấy các cái dòng sản phẩm đổi bài ví dụ như là ví đổi bài hay là áo đổi bài đấy nhưng mà các cái bộ sản phẩm đấy ấy, thì mỗi bộ sản phẩm nó chỉ có một cái ưu điểm riêng một cái đặc điểm riêng ví dụ như là về các cái dòng sản phẩm đổi bài khi anh em đi chơi sử dụng cái dòng sản phẩm đấy thì anh em chỉ làm cho bài của anh em to được thôi tức là anh em biến từ một cái bài nhỏ thành một cái bài to đấy chứ anh em không thể biết được bài của người ta mà anh em cũng không thể là biến của bài người ta bé hơn bài mình được đấy nó có một cái điều vấn đề như thế và ví dụ như kính áp tròng thì anh em lại chỉ biết được bài của người ta biết được bài của mình mà anh em không thể làm được bài của mình lớn hơn bài của người ta được đấy thì mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái ưu điểm đặc điểm riêng thì có một cái bộ sản phẩm mà nó sẽ giúp cho anh em là biết được là bài nào lớn nhất khi đi chơi các cái bộ môn hoặc là nó sẽ giúp cho anh em là lấy được cái bài lớn nhất về mình rất là đơn giản và rất là hiệu quả cho anh em luôn đấy thì cái bộ sản phẩm này nó có tên gọi là máy đánh bài hay còn gọi là điện thoại đánh bài đấy một cái bộ sản phẩm mà được rất nhiều anh em thầy thợ tin dùng tại vì cái độ hiệu quả và chuẩn xác của nó đấy thì uh, cho anh em cùng xem qua về một cái mẫu bài mẫu máy đánh bài đấy phân khúc tầm trung của bên mình đấy thì cho anh em cùng xem này thì đây chính là một con máy đánh bài thì à, hình thức của nó thì anh em có thể nhìn không khác gì một con điện thoại bình thường đấy con máy đánh bài này anh em có thể lắp sim nghe gọi này anh em có thể nhìn thấy đây lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường đấy rất là ok này đấy lắp sim nghe gọi nhắn tin thoải mái luôn một con máy mà hình thức của nó thì giống con uh, Oppo giống một cái dòng Samsung hoặc Oppo nào đó anh em có thể nhìn rất là ok cho anh em đúng không thì con máy đánh bài này đấy khi anh em đi chơi sử dụng nó có thể giúp cho anh em chơi được các cái trò chơi ví dụ như là xâm lốc đấy hay là tiến lên ba cây liêng hay là các cái trò mà ví dụ như là bài cào xì tố xì rách bình sập sám bình ấn độ rất là nhiều trò cho anh em lựa chọn đấy một con máy mà hỗ trợ cho anh em chơi được các cái trò chơi đấy thì cực kỳ là ok đúng không ạ còn về độ hiệu quả chuẩn xác của nó thì không phải bàn anh em nhé thì à, sau đây thì à, mình sẽ đi vào mình test cho anh em cùng xem về cái chất lượng của nó như thế nào đấy độ hiệu quả chuẩn xác chuẩn xác của nó là làm sao đấy tốc độ báo của nó có được nhanh hay không có được chuẩn hay không thì anh em cùng theo dõi nhé thì khi anh em sử dụng con máy đánh bài này thì anh em cần đăng nhập vào game giúp mình đấy anh em đăng nhập vào game đó anh em bấm vào gọi là sau đó anh em bấm thăng 1388 thăng đấy thì khi mà nó hiện lên như thế này anh em bấm vào được hạ cánh giúp mình đấy anh em có thể thấy ở đây ok chưa thì ở đây nó khi mà anh em đi chơi sử dụng ấy thì uh, anh em thông thường một cái máy mới thì nó chưa mua trò chơi nào thì anh em bấm vào phần trò chơi sảnh giúp mình ở đây nó sẽ hiện lên một số mục đấy thì đây là các cái mục mà các cái trò chơi mà người ta đã phân loại ra rất là nhiều anh em đấy không ạ đấy 13 lá này ba cây tiến lên bài golden polar đấy tá là ba cây đôi rất là nhiều loại thì ví dụ như đây mình test cho anh em là test cho anh em trò binh đấy nhiều anh em thì à, thôi mình test cho anh em là trò liêng đi cho nó đơn giản và anh em dễ biết dễ hiểu nhé đấy mình sẽ test cho anh em trò liêng này thì mình sẽ bấm vào phần ba cây này bấm vào đây đấy thì à, anh em muốn mua trò chơi ấy, thì anh em chỉ việc kết nối wi-fi bấm chữ mua hoàn toàn là miễn phí cho anh em đó kết nối wi-fi bấm chữ mua hoàn toàn miễn phí còn mình test cho anh em thì mình bấm vào chữ thử này đấy thì khi mà bấm vào đây nó sẽ hiện lên một số phần cài đặt như thế này thì à, về những cái phần cài đặt này ấy, thì khi anh em mua sản phẩm của bên mình thì bên mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em đấy còn à, đây thì mình chỉ test cho anh em về cái độ chuẩn xác của cái độ à, báo nhanh của máy thôi đấy thì trước hết thì mình sẽ test cho anh em về cái ấy cho đi về cái chế độ là báo nhà nào lớn nhất cho anh em đấy test cho anh em về chế độ báo nhà nào lớn nhất cho anh em nhé đấy mình đang để chế độ loa để anh em cùng nghe này ví dụ như đây bắt đầu trò chơi này thì khi anh em đi chơi ấy, cái mắt camera nó nằm ở khu vực bên này anh em lưu ý này đó anh em chỉ cần đặt bài ở đây à, đặt máy ở đấy sau đó anh em dùng bài anh em đặt vào này đấy ví dụ như đây đấy ví dụ khi mình đặt bài này mình đặt bài vào mắt camera nó máy báo này anh em ạ máy báo hai tức là sao tức là chia ra nhà số 2 này sẽ là nhà lớn nhất cho anh em nhá đấy nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất này chia này đấy anh em có thể nhìn đây đấy chia ra cho anh em cùng nhìn máy báo thì là chuẩn 100% cho anh em luôn anh em có thể thấy đây bài số 2 9 điểm này lớn nhất này đấy bài này 7 điểm 8 điểm vẫn thua nhà số 2 này. nhà này này rất là ok anh em này tiếp tục à, test tiếp cho anh em này đấy ví dụ đây cho anh em cùng xem à. máy 34 nhà số 4 lớn nhất đấy chưa chia biết nhà số 4 lớn nhất này đó anh em thấy không ạ nhà số 4 7 điểm vẫn lớn nhất cho anh em đấy à, 7 điểm vẫn lớn nhất này nhà này 5 điểm này đó rất là ok 5 điểm này nhà này cũng chỉ có 5 điểm này đấy thì đấy là một cái chế độ báo mà báo nhà nào lớn nhất khi anh em đi chơi liêng rất thích hợp cho anh em nào mà đi uh, chơi liêng mà anh em uh, đánh ẩm anh em đánh liêng mà anh em đánh ẩm tẩy ấy, mà anh em biết nhà nào lớn nhất thì đánh cực kỳ ok rồi đấy hoặc là mình sẽ test cho anh em thêm một cái chế độ khác là chế độ cắt lá để bài anh em là bài lớn nhất này đây cắt lá để bài lớn nhất này mình bấm bắt đầu trò chơi ví dụ mình đặt máy bên này đi đấy thì khi mình chơi này mình chỉ cần đặt bài này đấy cho anh em nghe lại nhá à. máy báo 5 máy báo 5 tức là sao tức là anh em chỉ cần bỏ đi cho mình 5 lá này 1 2 3 4 5 sau đó anh em chia bài anh em sẽ là bài lớn nhất Đấy, chia thì bài anh em 100% sẽ là bài lớn nhất nhá. Anh em thấy chưa? 9 điểm caro, rất là ok cho anh em này. Đấy, test tiếp lại một lần nữa cho anh em này. Đấy, máy báo thì rất là ok cho anh em rồi. Anh em yên tâm khi sử dụng cái dòng máy này đi ha. Máy báo 3 này. Máy báo 3 thì bỏ đi ba lá thôi, 1 2 3 chia, sau đó chia này. Thì bài của anh em lúc nào cũng là bài lớn nhất rồi chả có bài nào vượt qua được bài của anh em đấy anh em thấy không ạ bài mình 9 quy vẫn lớn nhất này đấy rất là ok cho anh em nhé thì à, anh em nào ấy mà muốn à, tìm hiểu kỹ hơn cho mình những cái bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu cho mình đến bộ sản phẩm máy đánh bài này ấy, thì anh em có thể là vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và anh em gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 09 à 05641 ngũ ký 7 đấy thì à, anh em nào mà gần cơ sở với mình thì có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm anh em nhé bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thế anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em làm ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền rất là ok thoải mái cho anh em luôn thì à, cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo